Phật A Di Đà Phật Wait. a di đà phật a di loài vĩ tộc hãy lắng nghe lời Phật dạy Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra cần gấp niệm di đà Do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành lại ít Nên ai đọa làm thân thủy tộc Có loài ở trong sông rạch chầm ao với các thứ thân hình không nhất định Khi thì bị lưới rập câu móc hàng ngày phải chịu một trăm lần chết mới được một lần sống mà gửi giao hết hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp gia đình phật tử minh nhàn minh thức phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng của các ông cầu xin mười phương chư phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy y tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo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 chúng sanh quy y pháp chúng sanh quy y tăng chúng sanh quy y phật chúng sanh quy y pháp chúng sanh quy y tăng chúng sanh quy y phật chúng sanh quy y pháp chúng sanh quy y tăng chúng sanh quy y phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy y pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy y tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy y phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy y pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy y tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy y tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tâm bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật công sanh công đức hồ thằng hành vô biên năng hương giai hồi sanh tóc phản vô lượng quang phật sáng nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não nguyện năng trí huệ do minh liệu hộ nguyện cõi dương nó tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cô phẩm thiên hoa đi phù mẫu qua khai kiến phật ngộ vô sanh cập ơn nhân thiên nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng thành ở ca đạo nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh phục nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan giang đạo tràng chứng minh công đức Hôm nay là ngày năm Tây tháng 12 năm 2019 nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm kỷ hợi gia đình Phật tử Dương Thanh Nhã Pháp danh Minh Nhạc Đinh Thị Tho Pháp danh Minh thức cung kính thừa hành lời Phật giải Pháp Bồ Đề Tâm Quảng Đại mua Phật phóng sanh Nguyện đem công đức lành hồi hướng kỳ an toàn thể gia quyến Dương Thanh Nhã Pháp danh Minh Nhàn Đinh Thị Tho Pháp danh Minh Thức Cụ bà Phạm Thị Mai Hành canh 97 tuổi chính trị minh giác ái quốc phương thảo cùng toàn thể gia quyến thừa tự công đức phóng sanh hiện tiền thân su hương hới bổn mạng bình yên thừa thử phước duyên khiết tường như ý canh ký kỳ siêu chư hương linh dương văn sành bùi thị gia thọ dương thị kim cương cùng hương linh cửu huyền thất tổ lịch đại công thân trưởng thử thừa ân câu mong giải thoát âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh giai cộng thành phật đạo an. sanh à, thông